Rồi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn Hiện tại thì em đang đứng tại huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước ha Đây là con đường nhựa, đường bao của khu công nghiệp Nam Đồng Phú vào Đây là à, đi thẳng vào trong suối rạc nha Suối rạc thì em hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái miếng đất vườn nha Đây là có điện nha cái uh, miếng đất vườn này có diện tích là 7 sào tư 7.400 ờ, mét vuông hiện trạng là cao su đây là cái con đường vào của miếng đất của chúng ta cách đây chừng khoảng 30 ờ, mét thì con đường này là nằm trong đất của chúng ta luôn nha bên hông này sẽ là con suối vị trí rất là đẹp làm nhà vườn đó còn bên này là đất của nhà người ta có móc mương luôn sẽ đi vào à, mời cô chú anh chị vào trong cái à, chi tiết của cái miếng đất này nha Đó, đây con suối nhỏ nhỏ này đường này thì à, xe vào thoải mái nha xe tải xe hơi được vào hết suối này suối bao quanh đất luôn bên này là cái mương với lại cái ranh đất bên kia bên kia thì người ta trồng cà phê nha Rồi, em sẽ đi dọc dọc cái miếng đất cho chúng ta xem cao su đang cạo cao su rất là to này suối đất của mình thì là khá rất là bằng nha bên trên người ta cao nhưng mà chỗ mình đất cái cái cái miếng đất của mình thì là bằng bằng phẳng thì ờ, em báo giá luôn cho cô chú anh chị và các bạn đó, thì ờ, cái miếng đất này chủ đất đó đưa ra là 4 tỷ 8 nha còn thương lượng à, anh chị nào mà chúng ta làm môi giới mà về bất động sản có khách có nhu cầu thì liên hệ em ha sẽ đất khá là rộng em cố gắng đi vòng vòng cho quý vị xem à, đầy đủ cái miếng đất chúng ta ở cái à, phần à, trên video em cũng sẽ để cái sổ đất cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo nha cái phần đuôi đất của chúng ta là giáp cái suối rạc con suối nhỏ này sẽ nối vào suối rạc luôn nha xung quanh đây cũng có nhà dân em sẽ đi thật chi tiết cho cô chú anh chị chúng ta hình dung suối bao quanh đất luôn cái phần cao su của chúng ta là cao su lớn này là đất à, của chúng ta còn xung quanh thì người à, ta trồng cao su nhỏ với cà phê nha về giá cả của cái miếng đất ờ, mà em quay cho cô chú anh chị các bạn đây thì cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu thì có thể cứ ờ, tìm hiểu xung quanh tham khảo các cái ờ, miếng đất khác để chúng ta tìm hiểu xem giá ở đây nó như thế nào ha đây là cái suối rạc nha suối rạc thì nó lớn hơn con suối nhỏ bên này rất là mát mẻ luôn Rồi cô chú anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552. À, đây cũng là số em xài Zalo luôn. Cao su rất đẹp. Cô chú cứ liên hệ vào đó thì à, em sẽ gửi sổ để cho quý vị tham khảo giá là 4 tỷ 8 còn thương lượng thì à, cũng nhân cái video này thì à, cô chú anh chị nào mà chúng ta có đất bán cần bán thì à, cứ liên hệ em ha em sẽ hỗ trợ quay cho cô chú anh chị và các bạn nhìn tổng thể thì uh, miếng đất uh, rất đẹp luôn nhiều khi trên video nó có ờ, xuất hiện cái quảng cáo á thì nếu mà video mà chúng ta không bật quảng cáo thì YouTube nó sẽ không đề xuất nên cô chú anh chị và các bạn xem cũng thông cảm ha đó suối rạc đây bên này cái ranh đất là người ta móc mương này là bên đó là người ta trồng cà phê có cái mương nhỏ nhỏ đây cà phê này Rồi, quay tổng thể cho cô chú anh chị bạn xem một lần nữa nha Rồi em xin cảm ơn à, quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.